mô môn nâng bi lăn la này nong mô ma chan pan giêsu văn tơ nghìn buông đun chi chang nâng dù anh tim na nào làm cầu cầu mau mau nâng vuông dơ cơ nhu nong play ngôn hồng play lụt liên còn bên trí cảm cha nắng tay tìm lẽ lành tương cứu dân Giêsu cọp nắng máu má chan Giêsu bia làm nhu cầu màu chỉ trang nắng chỉ bạc má yom phan lăn la này mau tìm xe về Giêsu khoa ក្នុងមកចាន់ផ្លៃទីណៃហងជីចាងកៃខាំចាក់ស្យាមបានយរជីចាងកយេស៊ូចាំងតខំយូងក្រាប់ nông vâng, ti lăn la này nông mau ma chan pan Giêsu và tơ nghiên cũng đùm chỉ chàng nâng dù ăn tiếp na nào lòng cầu có mong mong nâng chuông giơ cơ dù nông play nguột hồng play lút lia còn bên chỉ cảm trang một năm máu má chan Giêsu bia làm nhu cầu màu chỉ chẳng nâng chỉ brak má yom ban lan la này mô tuyên xe Giêsu khoa cầu cột năm máu chân play tiếp này hồng chỉ chẳng phải tham chắc xe bạn chỉ chẳng cơ Giêsu chẳng đồ không nhung grab rồi là cọc năm máu mà chân Giêsu bia làm nhu có màu chỉ chẳng nắng chỉ brak mà yom man lăn la này màu tuyên xe Giêsu khoa chân lấy tiếp này không chỉ chẳng lấy khám chắc xe quan giờ chi chẳng cơ giê xu chẳng tôi không nhu ra vui